Kìa đừng Đừng Wow Không tham không tham không tham không tham không tham không tham này là tham Ui cái gì đấy Why tại Why Why Why Why Why game này Why you always salty? Mm, why you always salty? Mm, oh my god why? Why you always salty? why you always salty?